bước trên đường tình nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng lại một mình nơi đây đời còn lại một mình nơi đây Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa Lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lâu